ba điều để có một cuộc sống viên mãn trong năm mới một sống có kế hoạch nếu chúng ta làm việc và sống không có kế hoạch thì chúng ta sẽ ảnh hưởng tới kết quả trong công việc cũng như trong cuộc sống của chúng ta nên chúng ta cần phải có kế hoạch làm việc vui chơi giải trí và tất cả những điều khác hai sống tỉnh thức hay hãy sống với giây phút hiện tại nếu chúng ta quá tập trung vào tương lai mà quên đi làm những điều ở ngay tại thì chúng ta cũng không thể thành công trong tương lai còn nếu chúng ta tập trung vào quá khứ chúng ta cứ ăn mày quá khứ chúng ta không cố gắng chúng ta không nỗ lực thì cũng không thể thành công và đặc biệt nếu chúng ta tập trung vào những nỗi đau trong quá khứ thì chúng ta sẽ trở nên căng thẳng trầm cảm và cuộc sống của chúng ta sẽ bị tắc ba đó là sống tối giản cuộc sống càng hiện đại với những thứ càng đầy đủ ấy chúng ta càng bị điều khiển với những thứ xung quanh của chúng ta sống tối giản không chỉ ở trong lối sống và ngay ở trong suy nghĩ để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn